绝。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 đấng ờ, pháp na ờ, vương ờ, vô thượng ơi ba cõi chẳng ai bằng ơi thầy dạy pháp trời ấy ơi quý ơi ấy tròn một niệm ơi dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi xưng dương cùng tan than ơi ức kiếp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 Phật bảo áo quang sáng người ơi trước bảo tòa thân con anh pháp giới quá hiền vì lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ mô như lai ứng cung chính biến tri minh hành túc thiền thế thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trường phú thiên nhân sư phật thế tôn nhất thiết cung kính nhất tâm kinh à, lễ a à, trí à, tâm a đành lễ ơi a phật a thiên a danh a xưng cát a tường vương a ở cõi quang chi tâm đảnh lễ ơi phật bảo à, nguyệt chi nghiêm quang âm từ à, tại phương ở à, cõi diệu bao phương đông cùng chư Phật ở khắp ờ, pháp giới chi ờ, tâm ờ, đảnh lên kim sắc bảo quang diệu hành thành từ ở cõi viên mang hướng tích phương đông cùng chữ đảnh lễ ơi phật vô ưu tôi thắng các tường ở cõi vô ưu phương à, đông à, cùng chư phật tâm đảnh lễ ơi phật pháp hải lối âm ở cõi pháp tràng phương dược xưa và chúa quán đình cùng tôn à, pháp à, ở আলে đánh lễ ơi à, thánh chúng trong à, hải hồi à, thánh tình nhớ ở cõi tình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 hưởng tất cả những vật cần dùng đừng để thiếu thốn nếu hèn lòng như vậy thì nhờ chư Phật nỗ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đường đạo quả chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của đức dược sư lưu ly quan mãi vai lòng quanh không long thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà mọi việc đều thêm lợi ích đọa vào địa ngục đời đời Phật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 chẳng ở được lâu dài sớm liệu tùng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 phạm rơi pháp mà khi đã nghe được danh nhiều ta thì trở lại được thanh tình khỏi xa vào đường ác nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình nào thân hình heo lòng liễu tay chân tật nguyên lãng hủi điên cuồng chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh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 đáo Bồ Đề thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự sáng buông của ngoại đạo nếu có những kẻ xa vào rừng áo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 ca dược sư quang đành chân ngôn nam mô bàn gia bàn đê bì sai trà lũ đô thích lưu ly bát lạng bàn ra trà đà đá ta yết đá đá điều tam bồ đà đa đá địa tam bề sát đề bề sát đề bề sát xà tam bột yên đế toa nam mô bàn gia bàn đế bì sát trà lũ đô thích lưu ly bát lạng bàn gia trà đà bồn đà ra đán điện than bê xá thề bê xá thề bê xá xả tam một nhân đế có nam mô bàn già phán đế bê xá xả đủ đô thích lưu lê văn lần và ra xả ra đán ta yên ta ra ra đế tam biểu tam bồn đà ra đán điện than bê xá thề bê xá thề bê xá xả tam một nhân đế có ai ôi dược xưa xa thần quán tám vị bồ tát giang cát tường bảy vị phật tuyến thượng sư phật nam tái thiên thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tái thiên thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tái thiết thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai thiết thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai diêm thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai diêm thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai diêm thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai diêm thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai diêm thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tai diêm thọ dưỡng sư phật kiến tỏ dường sư phật nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô thánh tình đại hải chúng bồ tát cập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kính.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 công phu công đức có ba từ quý ý tăng ơi người